Từ bắt đầu vào lớp đấy ạ. Đó, các bạn vừa nghe thầy trao đổi vào đúng không? Uh ừ -huh. Rồi, thì hôm nay mình lại tiếp tục nha. Trước khi mà cô uh, bắt đầu bài của mình ngày hôm nay thì cô sẽ nhận xét một xíu về cái bài tập về nhà. À, bài tập về nhà cũ lần trước đó là cô đã chấm đa phần là cô đã chấm hết bài của mọi người rồi đó cô thấy bài nào thì cô đã chấm hết rồi thì cô có một số nhận xét như sau đa phần thì có vài bạn thì cũng quên mất cái yêu cầu ban đầu của cô là phải làm gì không nói tên con vật đấy ra à, có nhiều bạn thì quên mất và các bạn giới thiệu luôn à, I have a puppy I have a dog I have a cat ừ, các bạn quên mất nên các bạn lỡ giới thiệu nhưng mà không sao hết chủ yếu là cô muốn xem tụi con dùng cái câu miêu tả như thế nào thì cô thấy đa phần là các bạn miêu tả con chó với con mèo là nhiều nhất nè nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn miêu tả những con vật rất là rất là lạ chẳng hạn như cô nhớ à, à, ví dụ như Giang là miêu tả crocodile đúng không à, hay là Trang có phải con miêu tả parrot không Trang Trang miêu tả parrot đúng không ừ. đấy thì có nhiều bạn cũng miêu tả rất là nhiều và có voi cũng có này ừ, cũng có rất là nhiều động vật rất là lạ very good job chủ yếu thì tụi con vẫn còn hơi quên lâu lâu mình bị quên chia động từ đó ừ. ví dụ như it runs it eats à, ví dụ đôi khi cho cô thấy là các bạn cũng nhớ là có chia đó nhưng mà ví dụ mình viết khoảng 5 tới 8 câu đi thì tụi con lại lâu lâu quên mất đi một hai câu mình không có chia động từ à, và một cái nữa là các bạn hay bị quên là cái cái cái này rất là quan trọng nè đây bây giờ cô hướng dẫn cho mọi người cái gì của nó ví dụ như tụi con đang dùng chủ ngữ ở đây là cô cô có bảo là dùng ít đúng không ừ. thì ví dụ tụi con muốn nói là cái cái tai của nó đi thì các bạn hay viết nhầm như thế này it's ears cái, hai cái tai của nó thì các bạn lại viết nhầm như thế này à, nếu mà tụi con viết như này thì cái câu cái câu của mình nó không có nghĩa cái câu của mình nó không có đúng cấu trúc của một câu ừ, các bạn hiểu không cái này nó chưa đúng cấu trúc của một câu nè à, thì ở đây thì các bạn bị nhầm ấy it này thì tụi con sẽ hiểu là gì it này nó có nghĩa là gì it is cái này là người ta viết tắt lại thôi mình có hai cách đọc một là it is hai là it's đấy thì cái này là viết tắt thôi còn khi mà tụi con muốn dùng sở hữu của nó cái gì đó của nó chẳng hạn như tai của nó rất là to à, ở đây thực ra phải là biết nha mọi người cô ghi nhầm nè thì ở đây tụi con phải dùng cho cô là i e. ở đây mình sẽ có là its đây là một từ từ này có ba chữ cái nó là its và không có một cái dấu phẩy gì hết nó là một cái từ á uh ừ -huh. thì ví dụ con muốn nói là its size của nó là its ears are big đây, câu này mới đúng nha mọi người. Its ears are big. Tai của nó, cái gì đó của nó thì ở đây là tai này hai tai của nó rất là to. À, thì mình dùng những câu là chữ its là thuộc sở hữu. Giống như là mình có chủ ngữ ai thì sở hữu của mình, cái gì đó của tôi, của mình có phải là tụi con dùng my không? Ừ? I my nè, her her nè, của cô ấy là her nè, của bạn là your nè. Đấy, hoặc là của anh ấy là his nè thì cái chữ it cũng vậy của nó cái gì đấy của nó thì con phải dùng là it's này chứ không phải là it's này nha mọi người it's này nó là it is ok thì đấy đa phần thì các bạn làm rất là tốt đôi khi các bạn quên mất là chi động từ với lại các bạn bị cái lỗi này là khá là nhiều thôi còn lại là làm rất là tốt các bạn còn tự biết uh, có những cái giống như là có những cái từ vựng ví dụ như là fur nè feather nè snout nè rồi um, ví dụ như trunk các bạn miêu tả con voi thì cũng thay vì dùng làm nose đi à, các bạn miêu tả là có đúng cái chữ cái vòi nè à, là trunk nè hoặc là cái đuôi nè à, các bạn làm rất là tốt ok good job on your homework So now today we move to the a new one. Hôm bữa là cô lúc mà cô lúc sau ấy là cô có cho mọi người nghe cái này nhưng mà cô không biết là mọi người không nghe thấy cho nên là hôm nay mình sẽ làm lại. ok Ok, bây giờ các bạn thử uh, các bạn thử chat vào khung chat cho cô là hôm nay tụi con có nhìn thấy cái slide chưa? Can you guys see the slide? Can you guys see the slide on my screen yet? Mọi người nhìn thấy cái slide của cô chưa? So this is a reading text, okay guys? This is a reading text. Uh -huh. Đây là một bài đọc nè. So this is the reading text and its name. Tên của nó là gì? Keep it clean. Keep it clean. Okay. Keep it clean. Đây là tên của bài đọc của mình nè. So now what you need to do is that you're going to listen first. Okay. You're going to listen first. Uh-huh. So when you listen, please pay attention to the pronunciation. Okay pay attention to the pronunciation when you are listening khi mà tụi con đang nghe cái bài này tụi con sẽ chú ý cho cô cách phát âm à, cách phát âm của những từ vì lát nữa cô sẽ mời các bạn đọc lại cho cô nghe thử mỗi bạn một đoạn ok và ở đây can you see there are six words right here one two three four five six right six words so what you need to do is that listen and then tell me where can you see the words in the in the reading text okay các bạn nghe và các bạn cho cô thấy ở đây có 6 từ nè so you going to find where can you see these words tụi con tìm trong bài đọc thử khi mà mình vừa nghe mình vừa đọc theo ấy tụi con tìm cho cô thử coi 6 từ này nó xuất hiện trong bài nào cô ví dụ cô mời một bạn nào đấy đi cô hỏi where can you see this word where can you see this word con thấy từ này ở đâu à thì lúc đấy thì tụi con ví dụ cô mời một bạn nào đấy đi thì bạn sẽ nói là I can see this word hoặc là con phát âm cho cô cái từ này luôn nha I can see the word gì đó à, in ví dụ ở trong à, đoạn nào mình có ba đoạn đúng không in wash your hands là cô muốn các bạn chỉ cho cô là dòng nào luôn ví dụ dòng number one này number two number three number four dòng thứ bao nhiêu đó các bạn cũng nói cho cô luôn là cái từ đấy nằm ở dòng bao nhiêu và đoạn văn nào ok như vậy có hai việc đầu tiên là mình nghe và chú ý phát âm và cuối cùng thứ hai là tụi con sẽ xem cho cô là sáu cái từ ở trên màn hình của cô nè ở đây nè nó nằm ở trong đoạn văn nào và để cô xem thử coi là tụi con có xác định được hay không nhé và tụi con sẽ thử phát âm chuẩn cho cô những cái từ xuất hiện ở trong đây ok now I'm gonna turn on the listening okay guys I'm gonna turn on the listening right now Unit 1 page 8 activity 14 listen and read Keep it clean. Washing your hands, showering, and brushing your teeth are three easy things you can do every day to keep yourself clean and healthy. Take a shower. When your parents tell you to take a shower, they are giving you good advice. Wash your face, behind your ears, and under your arms. Be sure to wash your whole body well. Use warm water and soap to wash away bacteria. Bacteria are tiny living things that can make you sick. Brush your teeth. To keep your teeth strong and healthy, be sure to brush them twice a day. Brush in the morning when you wake up, and brush at night before you go to sleep. Brushing your teeth cleans away bacteria that can cause tooth decay. It's important to brush your teeth for at least two minutes at a time. Wash your hands. Every day, our hands pick up millions of germs that can make us sick. Be sure to wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Wash your hands before you eat, after you visit the bathroom, after you cough or sneeze, and any other time your hands get dirty. Okay, so you guys just finished the, the listening, okay? Now I want to invite one friend, okay? I want to invite one friend and then tell me where can you see the words, okay? Now I'm going to invite cô mời Ngọc Khuê nè. Hello teacher. Hello. Okay, now please Khuê. Okay. Okay, where can you see this word? Và nếu mà con biết cách phát âm thì con cũng đọc lên cho cô nha. This word. This one, you can see the second one, từ thứ hai nè. Khuê nhìn thấy How. chưa? À, where can you see this word? Huê nhìn thấy từ này ở đông đoạn nào? I can see this word in ở trong đoạn nào con cứ đọc cho tôi cô lên cái tiêu đề của cái đoạn văn đấy. I can see this word in wash your hands. Okay, wash your hands. Wash your hands. Which line Khuê? Dòng bao nhiêu? Line number. Line number. Dòng thứ bao nhiêu nè? Con thử đếm rồi con cho cô biết dòng thứ bao nhiêu nha các bạn theo dõi luôn nha các bạn theo dõi cho ừ. cô nha number three number yes one two three I didn't see that word quê cô đâu có nhìn thấy cái từ này đâu từ này nè this one con tìm lại cho cô line number eight okay one two three four five six seven eight Aha, good job Khuê, very good. Và từ này thì mình sẽ đọc là cough, cough. Ok, cough, good job. Các bạn cùng đọc lại lần với cô nè, các bạn cùng đọc lại nha. Cough, cough. À, để cô coi các bạn nào biết cough là gì không nha. Đây là một động từ. À, đâu các bạn thử cho cô biết cough là gì trước nè. Ừ, cô biết là các bạn rất là tò mò cái từ cái từ đầu tiên đúng không? Cough là gì mọi người? Cough. Yes, good job. <coughs> Very good. Yes, I cough a lot. <coughs> Yay, các bạn biết từ này cũng rất là nhiều nè. Good job. Okay, the next one. Quay lại cho cô một từ nữa nè. Um, what about this word? This word? Um, Where can you see this word? Where can you see this word? I can see this word in brush your teeth. Brush your teeth. Which line, Khuê? Which line? Dòng bao nhiêu nè? Khuê nhìn thấy ở dòng bao nhiêu nè? Which line? Line number? Two. Two. Number two. Yes. One, two. Good job, Khuê. Khuê còn nhớ cách phát âm của từ này không? Từ này có phát âm như thế nào? Healthy. Yeah, yes, healthy. Ok, các bạn cùng phát âm lại với cô nha. Healthy. Good job. Healthy. Huy có biết nghĩa của từ healthy không? You know the meaning of this word? Healthy. What is the meaning of healthy? Đúng rồi. Yes, good job everybody. Yeah, good job. Khuê và các bạn làm rất là tốt. Đúng rồi, Khuê, khỏe mạnh. Good job. Okay. Thank you Khuê so much. Thank you. Now one more Thank friend. You. Yes, one more friend. I will invite a boy, okay? I will invite a boy first. Rồi cô mời Khang nè. Hello. Can you turn on your mic? Khang mở được micro chưa? Yes. yes. Okay, okay, good. Okay, Khang chú ý nhìn cho cô nhé. Mm, where can you see this word? Why can you see this word? Here, this one, can you see Khang? Now, mình, uh, yes. I can see, I can see in... I can see in number three. À, number three nhưng mà có ba đoạn lận. Ừ, đoạn con thể nói là tên cho cô nha. Cái tên đoạn đoạn đoạn nào? Cái tên của cái đoạn văn đấy là tên gì? Take Can a shower of... Ờ. hay là brush your teeth hay là wash your hands? Con đang nói đến đoạn wash nào? Your... À, wash your hands. Wash okay, your which line? dòng thứ bao nhiêu nè Khang which line Uh, number three. Number three, one, two, three. Good job. Sick. Okay, again. Sick. Khang đọc lại cho cô nè. Sick. Ah, sick. sick. Do you know the meaning of this word? Khang có biết nghĩa của từ này yes. không? What is the meaning yes. of this word? Là gì Khang? What is it? Is ốm. ah nó có thể là mình bị ốm, bị bệnh. Đúng rồi, Khang. Good job. One more. What about Mm, the first word, can the first word? Đây, this one right here. Where can you see this word? Khang nhìn thấy từ của cô nói chưa? Từ đầu tiên nè. Where can you see this word, Khang? Hmm, Khang nó mất tiêu rồi. Khang lỡ tắt mic rồi hả? rồi khang thử mở mic lên lại nè Yeah. Okay, can you see the first word? Where can you see the first word right here? Anh nhìn thấy từ này ở đâu? Yeah, từ đầu tiên nè. Từ ở ngay đây đầu tiên ở đây nè. The first word. Yes, I know. Which paragraph? Đoạn văn nào? Which paragraph? Take a shower. Uh, take a shower. Which line? Which line? Line number? Number eight. Number eight one two three four five six seven eight Okay, good job. Okay, and you pronounce this word? Can có biết cách Yes, what is it? Yes. Bacteria. Bacteria. Okay, everybody, one more time. Bacteria. Okay, bacteria. Bacteria. And what is the meaning of this word, Kang? What is the meaning of this word? Is the ho. À, ho là mình có. Vi khuẩn, vi khuẩn. Ho. Đúng rồi, yes, à, đúng rồi. Các bạn ơi, từ này có nghĩa là vi khuẩn. Đây là một danh từ. Và đây là số nhiều cho các bạn. Các bạn chú ý cho cô nha. Số nhiều. Bacteria có nghĩa là nhiều con vi khuẩn ấy. Thì mình sẽ dùng cái từ này. Bacteria. Corona. I think corona is a virus. Ừ, mình sẽ phân biệt có rất là nhiều vi khuẩn vi trùng nè đấy có rất là nhiều cái khác nhau đúng không virus vi khuẩn vi trùng nè ok Good job Khang, thank you so much. Ok, như vậy là các bạn nhớ cho cô bacteria, bacteria và đây là danh từ số nhiều nha các bạn. Danh từ số nhiều nhé. À, ok, danh từ số nhiều và có nghĩa là vi khuẩn. Ok, now one last friend, một bạn nữa. I want to invite Ok, cô mời Mai Thi nè, cô mời Mai Thi nè. Can you turn on your micro? Thi mở được micro chưa? Hello? Yes. OK, good job Thi. OK, Thi, please tell me where can you see this word? This word. Where can you see this word? Mm, where can you see it? Con nhìn thấy từ này ở đâu? Where can you see this word? In which paragraph? Ở đoạn văn nào nè? Thì nhìn thấy cái từ này ở đoạn văn nào nè? Take a shower hay là brush your teeth hay là wash your hands? Which which paragraph? Which paragraph thì? gì Thi nhìn thấy ở đại văn nào what's your hand À, which line? Which line? Line number? Line number? Dòng thứ bao nhiêu nè Thi? Line number. Con nhìn thấy từ đấy ở dòng thứ bao nhiêu nè? Number 1, number 2, 3 or 5 or 6 or 7, 8. Number? What number? Number two. Number two. Okay, let's see. One, two. Good job. Okay, guys. Do you know the meaning of this word? Mình sẽ đọc từ này là germs. Và đây các các bạn thấy là từ có s đúng không? Đây là danh từ số nhiều. Germs. Okay. Các bạn germs. nào biết germs? Các bạn nào biết từ germs không nè? Germs. Germs. Germs có nghĩa là vi trùng mầm bệnh. À, mình có bacteria à bacteria có nghĩa là vi khuẩn đúng không còn germs có nghĩa là vi trùng mầm bệnh ok đây là nghĩa của từ germs và đây là danh từ số nhiều con thấy bởi vì có s nè rồi thì còn một từ cuối cùng the last word thì, the last word what about this one Wait, can you read the word? Eight. But which paragraph, Tay? Which paragraph? What sentence? And line number? Line number? Eight. Eight? Eight. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight? I think it's nine, right? You mean nine, right? Yeah. Do you know this word? Do you know the meaning of this word? Sneeze. Everybody, one more time. Sneeze. sneeze yeah sneeze mình có cough cough là <laughs> như vậy sneeze là gì mọi người achu achu sneeze là gì đúng rồi sneeze là ác đó đúng rồi mình có cough là ho nè còn sneeze là ác đúng rồi good job very good guys okay thank you please, uh, thank you please so much okay now okay. Thank I want you, to invite, yes, thank you. You're welcome. Okay, now I want to invite three friends. Okay, I want to invite three friends. Uh -huh. Và bạn, à, cô sẽ mời thêm à, một bạn, hai ba bạn nữa đọc cho cô nghe. À, hồi nãy là mình đã được nghe rồi đúng không? Bây giờ thì các bạn sẽ đọc cho cô nghe thử cái phát âm của mình ra sao nhé. Okay. Let's invite. Okay, cô mời Tú nè. Can you read the first paragraph, though? Can you read the first paragraph? Take a shower. Take a shower. À, When again, take a shower. Con nên nói âm vào nghe nó tự nhiên hơn. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Good. Next one. When your parents tell you to take a take a shower, good. They are giving you good advice. Good. What your face behind ears and under your arms. Be sure to wash your whole body well. Use warm water and soap to wash away bacteria. Bacteria. Bacteria. Bacteria. Bacteria. Bacteria are teeny living tiny, things that tiny, tiny, tiny living things that can make you sick. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, bây giờ cô nói một xíu về đoạn văn này nhé. Take the shower. When your parents tell you to take the shower, they are giving you good advice. À, khi bố với mẹ đi kêu mình làm gì kêu mình đi tắm á thì là bố mẹ đang cho mình một lời khuyên đó, một lời khuyên tốt đó. À, good advice. Advice có nghĩa là lời khuyên đó mọi người. À, và bố mẹ kêu mình làm gì? Wash your face, behind your ears behind your ears là mình đầu tiên mình rửa mặt rồi mình còn phải rửa ở đâu nữa behind your ears sau cái vành tai này mọi người à, behind là ở đằng sau đúng không à, sau vành tai nè ở đây là mình hay quên mất đúng không mình hay quên mất nè à, behind your ears and under your arms who understand under your arms yeah under your arms yes cô thấy có các bạn là làm theo là đúng rồi là cái phần nói chung là phần cái nách của mình đó mọi người phần dưới cánh tay đúng không ừ, nói mình nói nghe ờ, nghe nó lịch sự một xíu là dưới cánh tay đó đúng rồi be sure hãy chắc chắn rằng wash your whole body well whole body là cả cơ thể của mình hãy chắc chắn là các bạn có thể tắm rửa cả cơ thể của mình thật là tốt uhm, thật là sạch sẽ kỹ lưỡng á dùng nước như thế nào mọi người mình nên dùng nước uh, warm water là mình dùng nước ấm hay là mình dùng nước lạnh nè warm water and soap. Um, mình có thể dùng nước ấm và uh, xà phòng. Ok, để wash away. À, rửa sạch đi cái gì? Bacteria. Hồi nãy các bạn biết rồi nè. Rửa sạch đi bacteria là rửa sạch đi vi khuẩn ở trên người mình đó. Bacteria are. À, các con thấy không? Bacteria are R nè là số nhiều đó bởi vì đây là danh từ số nhiều của cái từ vi khuẩn à, cho nên con thấy ở đây người ta để là R đó are tiny living things những con vật sống nhưng mà như thế nào tiny có nghĩa là nhỏ xíu mà tụi con không nhìn thấy được luôn tiny nhỏ xíu luôn that can make you sick mà có thể làm chúng ta như thế nào bị sick là hồi nãy tụi con cũng nhớ rồi nè bị sick là bị ốm bị bệnh ok ừ, đấy là cái nội dung của cái phần take the shower đó now I will invite one more I will invite a boy okay let's invite cô mời Phúc Nguyên nè Okay, Phúc can you help me read brush your teeth? Okay, okay. What's your teeth? Two. Two. keep. Yes, your? Your teeth. Strong and, strong and? In khỏe mạnh là gì strong and healthy strong and healthy. healthy yeah healthy ừ. good job be sure ừ. to hãy chắc chắn rằng be sure to be sure to làm gì to. hãy chắc chắn là sẽ làm gì hãy chắc chắn là to. sẽ to, to. brush brush them twice a day. A day. À, twice a day. Good job. Ừ, đánh răng vào lúc nào nữa nè. Brush in the morning when you wake up. Brush in the morning when you wake up. Nè, Nguyên lặp lại với cô nhé. Brush in the morning when you wake up. Brush in the morning when you when you wake up khi con làm gì wake con up. ah wake up thức dậy ok next and brush at night brush at night before you go to sleep and brush at night Nguyên lặp lại với and cô nhé. And brush at. Brush at night before trước khi mình làm gì before you you con làm gì go go to go to sleep đi ngủ sleep, good ừ. job rồi tiếp theo câu đầu câu tiếp theo nè brushing your teeth brushing your your teeth cleans away cleans away away ừ, hồi nãy từ này con vừa mới học này nguyên còn nhớ cách phát âm không vi khuẩn vi khuẩn bac vi khuẩn bacteria bacteria yeah. okay that can cause just can cause can cause ừ, nguyên cứ đọc tiếp cho cô nè rồi cô sửa cho nguyên cho nguyên cứ tự đọc thử nè trước gì yeah. Dạ. con đọc thử cho cô thử đi trước chút đi ừ, đúng rồi đi đi k đi k k. à đúng rồi it's important it's important important to to gì to rock your teeth Ừ, mm, đúng rồi, to brush your teeth for for for at least at least two hai phút two minutes minutes at a two time minutes. and a time Good job Nguyên. Ok, Nguyên nhớ về tập uh, xem lại video bài giảng rồi con ráng con nghe rồi con tập đọc nhiều hơn nhé Nguyên nhớ về tập đọc cho cô nhiều ừ. hơn nha. Đây là cũng là bài tập về ừ. nhà của mình tí đó. Ok, good job Nguyên. Rồi bây giờ mình ừ. các bạn xem thử nè. To keep your teeth strong and healthy để mà làm gì? Để mà giữ những cái răng của mình ừ, khỏe mạnh đó thì mình phải làm gì? Đánh răng twice a day. Twice a day là bao nhiêu lần các bạn? twice a day how many times twice là bao nhiêu lần các bạn còn nhớ không cái lần cái này là trong cái bài mà cô nói là chi thì hiện tại đơn cô có để cho mọi người những cái ví dụ đó twice à Tuấn nói đúng rồi nè yes Tuấn two two mm, các bạn comment đúng rồi đấy mm, Phương cũng đúng Khang cũng đúng nè mm, good job guys two mình có hai cách nói twice hoặc là two times giống như khi mà ba lần trở lên thì tụi con sẽ nói là three times four times đúng không thì two times cũng được nhưng mà mình có cái từ nó nó dùng nhiều hơn là chữ twice nó thay thế cho cả cụm two times luôn à hãy đánh hãy chắc chắn là đánh răng hai lần một ngày à, đánh vào buổi sáng khi mà mình mới gì wake up đánh vào at night at night là giống như in the evening đó before trước khi mà mình go to sleep brushing your teeth cái việc mà tụi con đánh răng sẽ được sẽ làm được gì ở đây con thấy nè cleans có s bởi vì brushing your teeth nó là cái chủ ngữ của mình brushing your teeth nó có nghĩa là cái việc đánh răng cái việc đánh răng của bạn sẽ giúp cái gì đó cleans thì hiện tại đơn đó cleans away cleans away uhm, làm sạch đi cái gì bacteria mà có thể gây ra tooth decay do you guys know tooth decay tooth decay when you are little you can easily get tooth decay khi mà tụi con còn nhỏ thì rất là dễ có tooth decay đó uh ừ -huh. Đã, là bị sâu sâu răng à tooth decay có nghĩa là tụi con bị sâu răng đó nếu mà mình không nếu mà cái cái việc đánh răng nó có thể làm gì nó có thể cleans away bacteria và có thể mà à, những cái bacteria mà có thể gây ra cái gì gây ra cái việc tụi con bị sâu răng à tooth decay it's important rất là quan trọng để mà mình đánh răng at least at least là ít nhất bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu phút nè two minutes at a time hai phút một lần à, rất quan trọng là tụi con nên đánh răng ít nhất cũng phải hai phút một lần nha mình đừng có đánh 30 giây thôi mình phải đánh từ hai phút trở lên ít nhất là phải hai phút ok now the last paragraph I would like to invite cô mời Khánh Ly nè hành lý cô là OK, Khánh Ly, can you read the last paragraph? Wash your hands. Rồi, Ly đọc cho cô nghe nha. Wash your hands. Every day our hands pick up. À, ở đây cũng giống chữ wake up á. Con đọc cho cô là pick up. Pick up, mình nói âm lại luôn. Pick up. Pick. Pick up up đúng rồi pick up cái gì nè pick up pick up millions millions of, con đọc từ này là millions uh, of à, ờ. millions of germ germs germs ừ, vi trùng những con vi trùng that, germs that that can make ill sick Ah, make us sick. Okay. Be sure to. Hãy chắc chắn là sẽ làm gì? Wash your hands. Mm, wash your hands. Okay. Ly nhớ cho cô là hands không có s, con phát âm ra nó có s cho cô nè. Wash your hands với cái gì? Rửa tay với cái gì? With. Với xà phòng á. À đúng rồi. Ờ, Ly đọc tiếp cho cô nào. With soap and and water from a Least. 20 seconds. Đúng rồi, 20 seconds. Wash your hands. Before. Before. Mm -hmm. You eat. Mm -hmm. After you visit the bathroom. Mm -hmm. <coughs> After you visit. After you. you bathroom. Mm? Mm-hmm. After you. After you you có làm gì after you cough or sneeze sneeze Ah, sneeze đúng rồi and and and and any other time your hands get dirty and and other time your hands get dirty. Đúng rồi, yes. Thank you Lee so much. Okay, thank you. Ừ, rồi, mình tới đoạn thứ ba. Wash your hands. Wash your hands, guys. Every day, our hands pick up, pick up. you know pick up? I'm picking up my phone right now. Pick up. Mấy như là mình mình đụng chạm rồi mình nhặt, mình mình đụng cái này, mình lấy cái kia đó. À, pick up millions of germs. Millions là hàng gì mọi người? Hàng trăm hay là hàng triệu hay là hàng nghìn? millions có nghĩa là hàng triệu con gì germs đó à, hàng triệu germs đó ok that can make us sick mà nó cái việc đấy nó có thể làm mình bị ốm đúng không nếu mà tay chân mình là đầy vi trùng vi khuẩn nè thì mình có thể dễ bị bệnh nè be sure hãy chắc chắn là tụi con wash your hands with soap and water for at least 20 seconds mình có minutes minutes là phút như vậy ít hơn phút là mình có đơn vị gì seconds nó chính là số giây đó ừ. ít nhất là 20 giây à, tụi con nhớ là rửa tay ít nhất phải 20 giây nha chứ không nào không mình không có rửa khoảng 5 10 giây rồi mình ờ, mình đi ra đó ok ừ, như vậy khi nào thì mình cần rửa tay nè before you eat after you visit the bathroom it means that after you go to the bathroom and then you go out before you come out from the bathroom make sure you wash your hands okay trước khi mà con đi ra khỏi nhà vệ sinh á, thì con chắc chắc chắn rằng con sẽ rửa tay rồi à, after you cough <coughs> and sneeze uh -huh. or any other time your hands get dirty hoặc là tất cả những cái thời gian nào mà khi mà tay con bị bẩn á à, ờ, con cảm thấy là tay mình đụng chạm cái gì mà nó dơ đấy ví dụ như à, bố mẹ hay nói mình mà đụng vào tiền tiền á đúng không thì tiền hay là bị hay bị hay bị dơ đó đó cho nên là mình nhớ rửa tay đấy thì đó, sau khi mà những cái lần mà mình làm cái gì đấy mà tay mình bị dơ thì mình nhớ là phải rửa tay ok ok good job guys như vậy là sau khi mà nghe các bạn đọc nè các bạn nhẩm theo nè rồi mình còn nghe nữa nè thì các bạn chắc là cũng hiểu rõ nội dung rồi đúng không bây giờ mình làm một cái bài tập nhỏ nhỏ nhá we're gonna do a small exercise okay Now this is the text, right? So look, look at this one. I have five different sentences. I have five different sentences, one, two, three, four, five, true or false. For example, number one, for example, bacteria can make you sick. Is it true or false? True, có nghĩa là nếu mà con thấy câu này so với cái bài đọc của mình á, không phải là so với cái, cái suy nghĩ của mình nha mọi người, không phải là so với suy nghĩ của mình mà là so với cái bài đọc mà mình đọc nè, con thấy nó đúng nó đúng với lại cái thông tin mà bài đọc đưa ra thì tụi con sẽ ghi là T you write T but if it is false you write F nếu mà con thấy nó không đúng nó trái lại với cái thông tin trong bài đọc của mình thì tụi con ghi cho cô là F uh ừ -huh. rồi những cái câu khác cũng vậy con đọc mà con thấy nó giống với lại thông tin ở trong bài đọc của mình á thì mình ghi là T còn nếu mà nó sai nó khác so với cái thông tin ở đó ở trong bài đọc thì mình sẽ ghi là F tượng trưng cho false là sai đó còn true là đúng ok các bạn hiểu rồi đúng không rồi bây giờ các bạn sẽ các bạn sẽ giúp cô làm cho cô nè ok I will invite a friend các bạn còn lại thì sẽ ghi đáp án vào phần chat nhé ừ, các bạn ghi đáp án vào phần chat mình xem thử ví dụ one ừ, đúng rồi một là gì tụi con ghi à, giống như gia huy nè one f ừ, hoặc là phương thì là phương ghi tff tf ừ. các bạn nhớ đáp án của mình nhé Ok, Khánh Thi cũng đang à, các bạn đang làm hết rồi nè. Good job. I will invite one more friend and then that person gonna do with me, OK? Ok, cô mời Khánh Nam nè, Khánh Nam. Khánh Nam can you do Hello. this one with me? OK, what yeah. Dạ. number one? Can you read number one? Can you read number one? Um, I, I reading. Con đọc cho cô cái câu đấy nha. Bacteria, bacteria bacteria uh, are are à. tiny living things that can make you sick. À, Nam đọc cho cô cái bằng chứng đúng không? Rồi ok. Ok, bây giờ Nam đọc cho cô câu này trước nè. À, Nam vừa đọc cho mình cái bằng chứng đó mọi người. Bây giờ Nam đọc câu câu số 1 trước đi. Bacteria can Bacteria uh, can make you sick. So what is your answer? True or false? It's true. Okay, Nam chose true. Now everybody pay attention. Các bạn cùng check đáp án với cô nè. It is true. Good job. Và Nam đã tìm thấy rồi đó. Nam đã đọc hồi nãy là bạn Nam đã đọc cho mình cái um, cái dẫn chứng. Các bạn nhớ là khi cô mời ấy, thì các bạn cũng phải tìm cho cô là cái bằng chứng nằm ở đâu nha. À, và Nam đã đọc cho cô cái câu cuối cùng của cái đoạn check the shower đúng không? Bacteria are tiny living things that can make you sick. Good job. Now one more, Nam làm cho cô một câu nữa. Bây giờ con đọc cái đề cho cô trước này, number two. Wash your hand only once a day. À, once là bao nhiêu một ngày? Rửa tay bao nhiêu lần một ngày, Nam? Once. Once có nghĩa là bao nhiêu lần, Nam? Once. Um, once có nghĩa là bao nhiêu lần? Once là Nam hiểu là bao nhiêu lần nè? Um, một lần thôi đúng rồi một lần thôi như vậy theo con câu này là true hay false này mình không xét về cái suy nghĩ của mình nhé à mình xét trong bài đọc nam tìm uh, điểm trúng cho cô nè các bạn cũng ghi đáp án vào phần chat mà mình xem thử nha tí nữa cô sẽ hiện đáp án lên rồi các bạn check nhé um, Where, where? Okay, con có thể nói dòng nào cũng được which line con tìm thấy bằng chứng ở dòng nào rồi bây giờ nam chọn đáp án cho cô trước nào what is your answer um, it is true or false um, nam is it true or false um, is it um, it's it, it's it's false okay you say false so where can you see à như vậy tại sao này nó false nào where các bạn có false các bạn number 2 có chọn false giống nam không false is it false for number 2 cô sẽ cho nam xem đáp án trước nha để nam tự tin tìm nha à đúng rồi it's false ok but why false tại sao nó lại false ở đây thì nó kêu mình là wash your hand only once a day only chỉ một lần trong ngày thôi nhưng mà theo con thì ở đây tại sao thì mình phải chọn là false tại sao nó sai một lần trong ngày mà sai có nghĩa là phải nhiều lần trong ngày mới đúng đúng không right vâng. như vậy thì con có thể thấy là tại sao bởi vì con thử kê con thử coi là nó có liệt kê cho mình là mình nên rửa tay vào lúc nào lúc nào là đâu nam có tìm thấy cái câu đấy không cái câu mà nó kêu mình là nên rửa tay lúc nào lúc nào nè um, con nghĩ là ờ uh, where con đấy là chỉ có rửa tay là 20 giây thôi à 20 giây à, nhưng mà 20 giây là ít nhất 20 giây một lần nhưng mà ở đây là con chọn một lần nó sai bởi vì con mình ở đây nó ghi là nên rửa tay chỉ một lần thôi thì nam chọn nó sai đúng không thì đúng là nó sai thật nhưng vậy tại sao nó sai bây giờ cô giải thích cho nam nè con có nhìn thấy this one wash your hands before you eat after you visit the bathroom after you cough or sneeze có phải là những cái cô vừa mới đọc là mỗi cái là một việc đúng không nên rửa tay trước khi bạn ăn nè sau khi bạn đi nhà vệ sinh nè sau khi bạn ho và sau khi bạn ắt xì là có phải đã bốn lần rồi không có phải nếu mà con có những cái đấy là đã bốn lần rồi không và những lần khác khi mà tay mình bị dơ nữa như vậy có nghĩa là những việc đấy cộng lại thì có phải nam sẽ phải cần rửa tay nhiều hơn một lần không yes ừ, ừ tại thì dạ. đấy ừ, yes cho nên là đó là cái giải thích cho mình đó ok good job nam thank you so much thank you Now uh, let's see another one. Okay, cô mời Thanh Ngọc nè. Thanh Ngọc, Can you do number three for me? Thanh Ngọc đã mở được micro chưa? Hello teacher. Okay, can you read number three first? Con đọc cho cô câu số 3 trước nè. Ngọc đọc cho cô câu số 3 trước. Wash your hands after till you take a shower. Okay, is it true or false? Bây giờ Ngọc thử cho false. đọc à false, okay, để cô xem các bạn đáp án như thế nào nha. Các bạn chọn true hay là false for number 3? True or false for number 3 guys? À, three false. Cô thấy các bạn chọn câu 3 false có nhiều lắm. Ừ, các bạn à, mình ghi đáp án rồi mình check mình theo dõi theo cái bài của mình nhé là các bạn sẽ biết được đáp án đó um, Giang có ghi là true for, for true false à ok bây giờ Ngọc chọn là false let's see Good job Ngọc. Yeah, it is false. But why false? Tại sao nó lại là sai? Tại sao câu này nó chưa đúng? Wash your hands after you take the shower. Khi nào một thông tin mà nó sai có hai cái, một là nó sẽ không xuất hiện trong bài đọc của mình không hề xuất hiện trong cái bài đọc của mình hoặc là nó bị trái ngược lại một cái ý gì đấy ví dụ như cái cái câu hai này có phải là à, câu này sai bởi vì người ta liệt kê cho mình nhiều cách à, để mà mình có thể rửa tay bao nhiêu lần thì rõ ràng con thấy đếm là đếm những cái này là con thấy là nó nhiều hơn 4 lần rồi đúng không mà ở đây nó ghi có một lần thôi thì thông tin nó bị trái nó bị sai cái dữ liệu à, cho nên câu này nó false còn đối với câu 3 thì con thấy nó có nhắc nó có nhắc tới cái việc là mình nên rửa tay sau khi mình tắm không Ngọc có tìm thấy được cái thông tin đấy trong bài đọc không? Ở đây con thấy nó có nhắc tới là mình nên mình nên tắm, mình nên rửa tay sau khi mình đi tắm không? No. À no, nó không hề nói là sau khi mình tắm. Thực ra khi mình tắm là tay mình cũng đã rửa tay rồi đó đúng không? Khi mình tắm là mình cũng đã dùng xà bông cho tay có nghĩa là mình cũng đã rửa tay rồi đó. Nên là mình không cần phải và à, rửa tay sau khi đi tắm. Cái việc mà visit the bathroom ở đây ý người ta muốn nói là ví dụ khi mà mình đi uh, mình đi vệ sinh đó ha. Cái cái ý người ta nói cái kiểu visit the bathroom là ý của người ta là khi mà người con đi vệ sinh xong đó thì tụi con nên rửa tay còn khi mà tụi con à, còn khi mà tụi con đi tắm thì đâu cần nữa bởi vì trong lúc tắm là mình cũng đã phải rửa tay rồi nè đúng không ok ok Ngọc what about number four Ngọc đọc cho cô câu câu số 4 nhé can you read number four brush your teeth for at at least at least two minutes at a time đúng rồi so is it true or false Ngọc is it true or false True. True. Okay, let's see the answers. Ah, it's true. Four true, guys. Number four is true. Where can you see the evidence? Con tìm thấy bằng chứng ở đâu? Khi mà câu này nó true có nghĩa là mình sẽ tìm ra được cái cái ý của cái câu này trong bài đọc đúng không? Như vậy Ngọc tìm cho cô thử coi là cái ý này nó nằm ở đâu. Where? Where can you see this one? Con tìm thấy cái ý number four ở đâu nè? You can read out. Okay, can you read that sentence for me? Can you read that sentence in the paragraph for me? Ngọc đọc cho cô cái câu mà con con con nghĩ đó là bằng chứng đó, con đọc cả câu lên cho cô nghe nè. Con đọc cái câu bằng chứng trong cái đoạn văn mà con tìm được đó. Con đọc cái câu bằng chứng đó cái bằng chứng mà con tìm ra được là câu số 4 là nó đúng nè thì cái bằng chứng nó nằm ở đâu Ngọc đọc cho cô nghe câu đó được không nè cái ý mà nó kêu mình là brush your teeth at for at least 2 minutes a time nè thì con tìm thấy cái ý này trong bài đọc đúng không thì trong bài đọc này nè à, hồi nãy là Ngọc nói bài đọc đúng không như vậy câu nào nó thể hiện cái ý số 4 câu nào nó thể hiện cái ý số 4 nè which sentence is it the last sentence Ngọc is it the last sentence có phải là câu cuối cùng không Yes. Is it the last? Yes, because they said, ah, họ nói gì? It's important to brush your teeth for at least two minutes at a time. Ah, cho nên đây là cái cuối cùng đúng rồi câu cuối cùng này chính là cái bằng chứng đó à, Ngọc làm luôn cho cô câu số 5 nhá can you read number 5 brush your teeth three times a day yes brush your teeth three times a day so is it true or false false false okay false okay let's see Now let's see the answer. Okay, it is false. Good job Ngọc. Where can you see the evidence? Như vậy thì cái ý này nó sai. Có nghĩa là một là nó không xuất hiện trong bài đọc, hai là cái cái cái cả cái câu này nó không có xuất hiện gì, hai là cái ý này nó bị sai một cái dữ liệu nào đó. À, như vậy con có thể tìm ra được cái câu đấy ở trong bài đọc của mình không? Ngọc tìm thấy được ở đâu nè? Cái bằng chứng mà câu này nó sai con tìm thấy ở đâu? Where? Where can you know? có câu nào trong bài đọc mà giúp con biết được là câu này nó bị sai không cái việc mà đánh răng ba lần một ngày thì trong cái bài đọc này thì nó sai không như vậy thì cái câu nào trong bài đọc giúp con biết là câu này sai nè quét. làm sao mà Ngọc biết là ừ. câu số 5 là sai nè Ngọc tìm thấy gì mà Ngọc biết câu này sai bây giờ con thử ra cái dữ liệu chỗ nào mà con biết câu này sai How can you know this one is false? How can you know? Be sure to brush. Ah, be sure to. Yes. Con đọc tiếp cho cô. Be sure to. Twice a day. Be sure ah, uh, be sure to brush them twice a day. Đây các bạn nhớ cho cô nha khi mình làm bài này thì mình nên tìm cái bằng chứng sau này mình sẽ làm những cái bài nó còn khó hơn nhiều cho nên là mình làm những cái này thì mình nên tìm được cái bằng chứng để mình mà biết được câu đấy nó chắc chắn nó mình chắc chắn hơn đúng rồi Ngọc brush be sure to brush them twice a day ở đây là twice mà twice thì đồng nghĩa với cái gì two times not three times twice thì đồng nghĩa với hai lần chứ không phải là ba lần ok cho nên là câu này nó kêu là mình đánh răng ba lần là sai đúng rồi ngọc good job ngọc dạ, very good thank you so much ok thank you guys so much rồi bây giờ thì cô nói sơ một xíu về cái bài tập nè bài tập lần này rất là dễ thôi bây giờ các bạn chú ý cho cô nè I want you guys to first the first rule rồi các bạn chú ý nha rồi các bạn chú ý cho cô yêu cầu đầu tiên à, bởi vì cô thấy có nhiều bạn cũng còn chưa có tự tin với cái việc mình phát âm đúng không các bạn hỏi cô là có đúng không cô à, các bạn có thể nhìn ở trên màn hình nè các bạn thấy đáp án cô có để nè true false false true false tụi con tự check lại thử coi là đáp án của mình có đúng không nha ok các con nhìn lên màn hình và check đáp án nha thì ở đây bài tập về nhà có gì cô sẽ đăng lại cái bài tập yêu cầu đầy đủ hơn cho tụi con luôn bây giờ cô chỉ nói cho tụi con hiểu tụi con làm nè Okay, number one, please read this one for me. Đọc cái này cho cô nghe. Đầu tiên này tụi con quay video thì sẽ có phần đầu tiên là đọc bài cho cô nghe thôi. Rất đơn giản đúng không? à, nhiều bạn rất là thích đọc nè thì các bạn cố gắng đọc mình cố gắng mình phát âm và để đọc cho nó hay á thì tụi con cố gắng là sau khi mà cô đăng cái video bài giảng lên các bạn sẽ vào và các bạn kiếm lại cái phần này các bạn mở cái phần listening đó có phải hồi nãy cô cho các bạn nghe đúng không thì các bạn nghe người ta đọc lại một lần nữa mình thấy chỗ nào mà mình đọc chưa có hoàn hảo mình thấy mình đọc chưa có đúng á thì mình sẽ đọc lại và mình cố gắng mình đọc với một cái tốc độ nó đừng có bị chậm quá mình đừng có nhìn chữ quá mình giống như là mình phải đọc ờ, tự nhiên hơn một xíu when your parents tell you to take a shower chứ mình đừng có đọc quá là chậm ok mình cố gắng mình đọc mình tăng tốc độ lên mình mình xem cái, cái mình nghe nhiều mình nghe nhiều để người ta phát âm mình nghe người ta phát âm rồi mình tự đọc lại sau khi mà tụi con thấy tụi con làm tốt rồi đó thì tụi con quay video lại đọc cả bài cho cô nghe và các bạn đọc cho cô từ đầu luôn nhé cái video nó đọc tới đâu thì các bạn đọc tới đấy luôn có phải là ban đầu nó cũng đọc cái tự đề nè rồi nó có đọc cái câu dẫn vào nè rồi nó mới vào ba cái đoạn này đúng không các bạn đọc cả bài cho cô luôn chứ không chỉ ba cái đoạn này nha đọc cả bài cho cô luôn ok các bạn nhớ là đọc cả bài cho cô nhé rồi đấy là cái yêu cầu đầu tiên thôi ok hôm cái đấy, cái đấy là cái yêu cầu đầu tiên thôi nha các bạn sẽ à, đọc bài rồi tiếp theo thì các bạn sẽ làm gì rồi bây giờ cái này quan trọng này mọi người mọi người chọn cho cô một cái activity có phải là hồi trước là mình đã học bao nhiêu cái activities đúng không mình thậm chí còn chơi bingo với 40 hoạt động hơn lận thì các bạn cũng chọn cho cô một hoạt động thì ở đây nó cũng là ba hoạt động nè thì mình sẽ chọn một hoạt động rồi mình viết một cái đoạn văn nhỏ khoảng tầm dưới 10 câu thôi nha mọi người mọi người đừng có viết dài quá mình viết ít nhưng mà phải chất lượng cố gắng chú ý cho cô có chủ ngữ chưa có động từ chưa rồi biết uh, ờ, có bị uh, sai thì không tụi con cứu chú ý là những cái dạng bài này là đang mình đang sử dụng thì hiện tại đơn thôi à, những cái dạng này là tụi con chỉ sử dụng thì hiện tại đơn thôi cố gắng chú ý vào cái cách viết thì cô ví dụ một cái nè bây giờ cô ví dụ nhé ví dụ cô chọn um, play basketball for example play basketball thì tụi con có thể nói gì không phải là mình nói là mình chơi lúc mấy giờ nữa mà mình có thể nói ví dụ ờ, cái ngoài cái đấy ra đi à con thường chơi bóng rổ với ai nè ở ờ, chơi ở đâu nè tại sao con thích chơi because tại sao con lại thích chơi à theo con thì chơi bóng rổ có lợi gì không có hại gì không à khi mà chơi bóng rổ con cảm thấy vui hay là buồn hay là như thế nào đấy chơi bóng rổ giúp được con cái gì đấy thì mình viết một cái đoạn văn nhỏ thôi mà cho nên là chị trả lời chủ yếu là vài câu hỏi như thế thôi khoảng từ 5 tới 8 câu là được rồi nha mọi người nhớ là chú ý cái cách viết của mình cho đúng ngữ pháp một xíu nha ok rồi hoặc cô ví dụ như là mình có cook dinner đi bây giờ các bạn không chọn chơi cái gì mà các bạn chọn cook dinner đi thì cô ví dụ các bạn có thể nói là gì à, ví dụ như mình không cần phải nói về bản thân mình ví dụ mình nói là my mother often cooks dinner đúng không my mother often cooks dinner thì các bạn nói sâu hơn về cái việc đấy à, ví dụ mẹ hay nấu vào lúc mấy giờ bắt đầu nấu rồi mấy giờ thì mẹ nấu xong à, ví dụ con có phụ mẹ không à, con với lại gia đình hay là có ai phụ với mẹ không mẹ thường nấu những cái món gì mẹ nấu có ngon hay không con có thích ăn những cái món mà mẹ nấu vào lúc buổi tối không đấy thì mình chủ yếu là xoay quanh cái chủ đề là cook dinner là được ok các bạn hiểu ha rồi cô ví dụ thêm cái nữa nè là ví dụ um, water the plants water the plants là gì mọi người có phải là tưới cây không mm, water the plants à mình có tưới cây thì mình sẽ nói về cái việc gì ví dụ con nói là ai là cái người tưới cây nè rồi thường tưới ở đâu ở garden hay là ở đâu đấy ví dụ cây có nhiều bạn thì mọc ở có nhiều bạn trồng ở sân thượng có nhiều bạn trồng ở sân sau hay là ở sông vườn chẳng hạn rồi mình tưới cây vào lúc mấy giờ theo con thì tại sao mình nên tưới cây để cho cây nó mọc tươi tốt như thế nào đó à, thì mình làm một cái đoạn văn nhỏ cho cô từ 5 tới 8 câu là được ok không cần dài quá nha nha mọi người mình đừng viết một bài dài quá à, mình viết một bài vừa đủ thôi 5 tới 8 câu là được uh ừ -huh rồi cô nhắc lại một lần nữa nha đầu tiên là làm gì đọc bài văn cho cô à, nghe thật là kỹ phát âm rồi tự về nhà đọc lại cho cô sau khi đọc xong thì tụi con viết một cái bài văn đấy sau khi tụi con đã viết cái bài văn đấy rồi thì tụi con cũng đọc cho cô nghe cái bài văn tụi con viết luôn mình chỉ cần trình bày giống như vậy là được để cái hoạt động cái tên hoạt động nè rồi viết một cái đoạn văn nhỏ cho cô đấy giống như thế này là được mà chỉ một đoạn thôi nha mọi người một hoạt động thôi chọn một hoạt động rồi viết thôi nha ok có gì thì cô sẽ gửi cho tụi con cái yêu cầu bài tập kỹ hơn một xíu à có gì cô sẽ gửi một cái yêu cầu bài tập kỹ hơn một xíu nha rồi bây giờ hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây không biết các bạn nào biết ngày mai là ngày gì không ta các bạn có nhớ ngày mai là ngày gì không có phải là từ ngày mai là mọi người sẽ có một kỳ nghỉ đúng không mọi người sẽ có một kỳ nghỉ tới bao nhiêu ngày how many days các bạn được nghỉ tới bao nhiêu ngày Four days, yeah. Tôi thấy có nhiều bạn về 4 ngày nè. Yes, happy National Day guys. Good job. Cô chúc các bạn có một ngày lễ thật là happy nè. Uh -huh. Thật là happy với gia đình nhá. Và tụi con nhớ là mình ở nhà an toàn nha. Ok. Và ngày hôm nay thì mình sẽ à, và tuần này thì mình hôm nay là bữa học cuối của tuần này rồi à, tuần ờ, buổi học thứ bảy này thì tụi con được nghỉ lễ bù cho nên là tuần sau thì mình mới mình mới học tiếp thứ hai là mình mới tiếp tục học à, cho nên là tụi con có nhiều thời gian để làm bài tập về nhà lắm nên tụi con cứ thông thả cố gắng mình đầu tư thời gian mình luyện tập ở nhà trước mình luyện tập khi mình làm mình đọc mình nghe bài á mình thấy mình đọc nó ok rồi thì mình hãy mình hãy mình hãy gì nhá thì mình hãy quay clip nhá rồi bây giờ các bạn ờ, cô mở mic cho mọi người các bạn ờ, chúc nhau một ngày 2 tháng 9 thật một ngày lễ thật là vui vẻ hạnh phúc và an toàn nha ok Goodbye. Các bạn. Yeah. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. ngày lễ vui vẻ một bài và rồi mà không có kết chỉ đi vô thôi chỉ đi vô ok Yes, goodbye guys. Chúc các bạn nghỉ lễ vui nha. Các bạn đừng quên làm bài tập nha. là mình dành thời gian luyện tập nhiều nhé. Yes, bye bye guys. Goodbye guys. See you guys next week. Yes, yes có bạn nào cần hỏi cô gì không cô viết ba hoạt động thôi được mình viết một hoạt động nhé mình viết một hoạt động nhé một hoạt động là được mình viết một đoạn văn và chọn một hoạt động cho cô thôi ví dụ con chọn là play uh, badminton đó thì con cứ cần viết xung quanh cái play badminton từ 5 tới 8 câu là được ok đi nè tụi con viết ít thôi tụi con viết đủ thôi chứ mình viết nhiều quá mình sẽ không có đầu tư vào cái việc mình viết đúng tụi con biết được ít mà mình phải cố gắng mình viết cho nó đúng cấu trúc mình để ý cái ngữ pháp mình chi động từ chưa mình đã học thì hiện tại đơn rất là nhiều rồi đúng không thì nhớ chú ý vào cái đấy một xíu ok một đoạn một hoạt động nhé OK so goodbye everybody. See you guys next week. Okay, goodbye. bạn